à, chúc ừ. sức khỏe bà hai ừ, mừng mừng thấy con là mà mừng người chứ không có đợi cái gì hết trơn nói thì con ừ. vậy quá biết bà giờ chắc cũng cỡ 3 năm rồi chứ ít gì đâu ừ. từ năm hai hai mươi tới giờ ừ giờ hai hai ba rồi 20, 21, 22, 23 rồi. Trời ơi, ừ. ba cũng 3 năm rồi, ăn mấy cái Tết rồi đó. <laughs> giờ mà hàng tháng mấy giờ mấy cái cũng giống khác cũng có cái gửi gạo cho bà luôn ha dùng luôn ờ, ít có ít lắm với lại mình cũng mình cũng không có ăn được nhiều ờ, nữa ăn nhiều rồi cũng thôi ăn ờ, họ họ hụt nữa thì xuống gà hàng mua mua năm ký ăn cả tháng rồi trời ơi năm ký cả tháng bà cháo bà ăn đồ được không được được ha được, cháo thịt hầm đồ mấy cái bịch cháo bịch ừ. được hả ừ nhưng mà bà ở đây bà đỡ cái là bạn ăn chay bà, bạn ăn chay ừ ăn mì chay mì chay ha ừ. mì chay mà cháo làm gì có cháo chay trời có anh thì có. cháo chay là con nè nè nè cháo chay ừ, dạ, ừ cháo chay ừ ăn con đi ừ. <laughs> cháo chay đó cháo ừ, chay trời ơi trời ơi cạp cạp cạp cạp nha trời ơi cạp còn cái nú không à không còn gì hết trời ơi không còn gì luôn nè vuốt một cái không còn gì hết trơn sạch hết trơn luôn rồi Dạ, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Hôm nay thì ờ, chắc ờ, có lẽ cũng khoảng 5 tháng rồi còn Trên 5 tháng Trên rồi 5 tháng rồi Ừ <laughs> không mới ghé lại thăm à, uh... nói không biết sợ con, con có đi đâu không mà gì lại mất tiêu dạ à, phía trước mặt cô chú anh chị đây chính là à. bà hai chầu bà năm nay là 107 tuổi đó cô chú anh chị báo ngàn liêm bắt công chuyện <laughs> mấy bữa gài là chắc đón con phải không à, không không có đó mà trong dữ lắm dạ ông sợ không biết ra có chuyện gì đâu con đi mà ở long xa dạ ừ. à, có cái nhà cửa vậy đâu kẹt sợ vậy đó dạ bà thì ờ, bữa nay phước uh, nói cho bà ra đây cho nó mát ở trong nhà chiều ra đây không gió ngồi ngay cái trái cặp mé sông nè chứ bà là bà ở trong nhà ở trong kia ở mình nên ừ, mình là bữa nào chưa nắng được quá cái kêu nó dẫn ra ra ngoài này cho nó dạ mát. vậy đó mấy gà sức khỏe sao rồi khỏe con không về đỡ dạ vì gì tháng nào cũng vô nước biển hết á thành ra nó khỏe dạ không có gì lâu gặp mà quá phước <laughs> lâu gặp quá phước ơi ha à. mấy tháng vậy năm tháng năm năm năm năm tháng mấy ờ khoảng thăm vợ con bà nhiều lắm nè dạ thì lúc trước là cũng vài tháng là phước ghé thăm bà nhưng mà đợt này cũng hơi lâu ha biết ờ, thấy bà thấy ờ, chị không có điện chị kế bên không có điện là biết chắc bà ổn rồi đó không có sao rồi đó thấy mà nghe cuộc điện thoại <laughs> là gầu rồi đó khỏe mạnh đâu điện chi con lo dạ nhưng mà mấy gà là có uống thuốc gì không uống liền không có dứt có có chết không có đi chết chưa có chết thì hai ba bốn bữa bốn năm bữa chết là có vô nước biển là, là tháng mà vô lần à, tháng vô nước biển lần dạ à. trời ơi sáu mấy tuổi ha thì trời đó uh, mấy ngày à, uh, à, thì vũ linh đó ừ. vũ linh bà có hay không có nghe nghe mấy nhỏ nó 65 66 tuổi vậy. Sinh dạ. năm 1958 ờ, ờ, ờ, gì. nghe dạ, mấy nhỏ nói chứ có biết mặt đâu. Có biết mặt đâu. Ừ. Nhưng mà hồi xưa có nghe nhạc không? Có. có có, có thích không? Có nghe thích nghe cải lương không? Cải lương thì nghe cái nhạc thì không chơi không chịu. Ờ à, cải lương thì thích nghe phải không? Ừ. Có lo nghe Nhạc thì ra cái la vô đó là tụng kinh không à. Nghe kinh không à. Dạ, công nhận cứng ghê luôn. Trẻ trẻ đi dốc chân luôn chưa phật phật chưa có rước ảnh dạ chưa cho đi nhưng mà đỡ một cái là không có bệnh tật luôn à, ờ. dạ. hay, hay là hay là ông Diêm Dương ổng ờ, sổ sách ổng ông mất cái mất cái tên bà luôn rồi <laughs> chắc ổng bôi tên rồi quá chắc bôi tên rồi ha <laughs> có cái yếu hai giờ nè con dạ đi phải rồi mình lớn quá. mà nè. Dạ. yếu hai giờ dữ lắm trăm mấy tuổi rồi mà ừ. trăm lẻ bảy tuổi rồi hết ừ. uh, qua một uh, thế kỷ phải không ta ừ, ừ. thế kỷ là rồi. thế kỷ là trăm năm phải không không có giò hơi yếu phải rồi cái giò hơi yếu phải rồi yếu phải rồi nhăn hết trơn hôm qua té chữ này sao vậy sao đi đâu mà té vậy? trong nhà đi ra đó ừ tự muốn té sao người ta không chịu nhờ ờ, chị chị gì em quên tên nữa rồi hạnh chị hạnh rồi ờ, sống nhờ chị hạnh sống nhờ chị hạnh uh, diều ra nó không có ở nhà à rồi tự đi ra luôn ừ tụi mình đi chắc có ai nhà đâu con đi ruộng đi nương hết trơn như mình có mình cô ở nhà dạ rồi sữa còn không ừ. đây nè ở đây có mua cho bà hai hộp nữa nè Ôi, hai hộp sữa anh xua ừ. À. tính mua hộp lớn nhưng mà thôi để mua à. hộp nhỏ thôi mua hộp à. nhỏ uống hộp nào khui hộp đó ừ, sữa dạo này nó lên giá dữ lắm luôn này giờ là thấy ờ, mấy gài là hình như là sữa Mỹ không hồi xưa là có ba trăm mấy giờ ừ. bên bốn trăm ngàn hộp không gần năm trăm rồi đó dạ bốn trăm hồi xưa có ba trăm mấy ơi mừng quá ơi để hai hộp này bà uống cũng uh, lâu tháng tháng ngoài tháng ngoài ừ cả tháng rưỡi rồi hộp lớn đó, nó tới 850 g lận tuy nhiên đó là sợ ờ, để lâu đó, rồi nó hư bởi vì con mới mua hai hộp nhỏ thôi mình uống nhiều mình khui nhiều này chuyện hơn ờ, hộp lớn cô mắc múc ra à. uống hết rồi múc ra nữa À. để dở mỗi ngày nó bị đóng à, cục à đúng rồi mình dở mỗi ngày nó bị ừ. đóng cục ừ. kinh nghiệm ha với lại cho gửi bà mấy vị thuốc nè bà đang à. nhức mỏi phải không nhức mỏi đi đứng khó khăn phải không để ừ. gửi bà thêm uh, mấy vị này mình uống thử đại đi thuốc này thì cũng của ờ, thực phẩm này của của con không cái này là à. của ờ, con bán của chú dạ này là thiên niên kiện ờ, dạ chút nữa gửi bà ừ. nhức mỏi nè à, hỗ trợ mạnh gân cốt giúp hạn chế à, đau mỏi xương khớp rồi do phong thấp tê tay tê chân đau thần ừ, kinh tọ gì mình sử dụng được cũng được luôn ừ. đợt sau mà bà uống cái này xong ha nhưng mà ừ. nhớ uống đều không con nha uống đều nha à, uống đều sáng mình uống ờ, hai viên hoặc ba viên chiều uống hai viên ba viên nếu mà bà đang dùng thuốc tây ừ. thì cách ra ừ. không có kỵ tại cái này nó thực phẩm bảo vệ sức khỏe nó không có chất độc hại à. luôn ừ. bà cách ra giùm con khoảng cỡ 2 tiếng đồng hồ sau đó mình uống cái này hoặc mình uống thuốc kia trước thì mình uống cái này sau cái này cái kia uống sớm mai cái này uống tới chiều vậy không một ngày mình phải uống cái này hai cử sáng và chiều luôn sáng chiều mà, mà như sáng bà thường uống thuốc tây lúc mấy giờ hả sáng uống thuốc tây mấy giờ à, ăn cơm rồi mới uống à ăn cơm rồi mới uống phải không rồi ừ. ăn cơm xong uống thuốc tây ừ. xong rồi hai tiếng sau uống cái này ừ, chưa uống à, chưa chưa uống cái này rồi à. xong rồi ờ, về, ờ, chiều chiều ăn cơm xong uống cái kia xong rồi hai ừ. tiếng sau nữa uống cái này xế xế uống cái này cũng được đó ừ. rồi đó cái cách ra hai tiếng cách ra hai tiếng uống để cho nó thật sự ra mình uống chung á thì nó sẽ không biết là thuốc nào có công dụng mình uống ừ. cách ra vậy nó mới sẽ hấp thụ tốt cho nó à, mình biết cái thuốc nào mà nó à nó tốt đúng rồi cái này là dĩ nó giống như thuốc tây thôi cái là cái ừ. viên của nó là giống như vậy nè nhưng mà nó gọi là nó là thực phẩm ừ. bên đông y dạ, bên đông y dạ, dạ khớp nè đau ừ. gối đau lưng nữa gì đợt sau là ừ. đi ra phải ghe ừ. đợt sau đợt, đợt sau uống xong con, con xuống cái là thấy đi ra đây phải ghe hôm nay nè dạ cái chân này nè bước đi cái là làm như có cái gì ờ. cũng nó chỏi lên vậy dạ nó thốn rồi nó té dạ, ờ rồi sáng ra kêu mày dẫn ừ. rau ra phơi nắng dạ. Ừ, có nắng lên thì nó dẫn ra cái này bà mua ngoài không có đâu ừ. cái này là <laughs> tại vì cái này là của chú con này là ừ. của công ty chú con này sản phẩm là độc quyền chỉ có con mới có thôi ừ. ở ngoài nó sẽ có những loại khác nhưng mà loại ừ. riêng về cái thiên niên kiện này thì sản phẩm này con độc quyền và con cũng đang bán luôn bởi ừ. vì con vừa bán rồi con thấy uh, thôi uh, mình vừa bán rồi dạ. vừa tặng cho mấy cụ già vậy luôn để uống ừ lấy lời ra tặng cho mấy cụ già chứ uh, Chứ cái công lấy uh, cái lời ra đó <laughs> đúng đỡ. rồi vừa giúp cho mấy được mấy cụ già mà mình vừa giúp được sức khỏe mấy cụ già mà mình vừa có thể bán được có kiếm thêm thu nhập luôn rồi cô chú anh chị nào sử dụng thì cũng có thể liên hệ trực tiếp với Phước luôn qua số điện thoại của Phước hoặc số điện thoại Phước để trên màn hình không gặp con gia một hộp này ở ngoài là gần 500 ngàn nha 490 dạ. ngàn 100 viên dạ dạ bán hộp không à ờ. nửa cô mua cho bị hai giò khớp nè à được ổng nhất dữ lắm hai khớp hai giò dạ trời ơi mẹ con bị đau thần kinh tọ ha mà đi uh, ngồi xe à. lên ngồi xe cái là đi xa xa xa à. đi gần thì được còn mà trèo lên xe ngồi cái đi xuống cái là nó đau đau quá ờ đi ông đa nhất rồi xong rồi bả dùng với lại với lại mẹ của con liêm nè nói ai khác nữa ừ. mẹ con liêm cũng uống nè mận à? ờ mẹ ăn Ủa, liêm nữa nè mẹ ăn liêm uống tiết kiệm lắm bà uống uh, bà sợ hao mà tiết kiệm <laughs> tại vì tính ra 100 viên mà viên năm ngàn ngày bốn uh, sáng hai ba viên nhưng mà hết bệnh đủ liều ta mới được chứ ờ. <laughs> uống tiết kiệm ờ. đó xong rồi uống thuốc xong cái chút ừ. xíu nữa cái mình uống sữa cái mình ngủ đó là khỏe luôn nhớ dạ cô đêm nào cũng cỡ 10 giờ thì uống sữa à, đúng rồi vậy là ba con cũng vậy sữa ensure này ba con con con ép con con ép con ép bà con ép à, ba con uống luôn á sữa 9 giờ là cái ba con uống pha ấm ấm đó rồi mình ờ, uống con chín 10 giờ là cũng uống sữa uống cái rồi ngủ ừ uống cái rồi ngồi tới lui hồi cái rồi đi vô một thấy chứ nó khỏe ha ừ không mà đợt này gặp bà thấy bà khỏe cũng mừng nè ừ. thấy đợt này khỏe hơn đợt rồi gặp bèo quá đau ừ, mà không đợt rồi á biết sao phải không đợt rồi đợt rồi á là phật tính rước ờ, xong cái xong cái biết sao phải không ngay cái dịp đó đông quá thôi để cho bà hai ờ, để cho bà hai ở lại một thời gian nữa ra đầy xe cái không á nhiều khi quên xóa tên luôn rồi trời mưa đi cái dọc đường cái đâu rước đi dọc đường mắc mưa cái ướt cái chữ cái tên của bà hai ờ, cái gì à, lê thị phương phải không lê kim à lê kim phương ừ. sinh sinh năm mấy là ta một chín trăm mười bảy chín trăm mười bảy đó à. lê kim phương một chín mười bảy ừ. thôi nói thì thôi chứ ờ, ờ, giờ thì cũng không biết chúc bà sống lâu trăm tuổi gì nữa giờ thuốc trăm tuổi rồi giờ là ừ. chỉ có việc là mong bà ngày à, khỏe ngày nào đỡ ngày à, đó cứ mỗi lần ghé thăm bà thấy bà khỏe là con mừng <laughs> khỏe là được rồi không có sắp rồi đó chị em thấy sắp chuyện mưa tới rồi đó <laughs> rồi sẵn đây à, à, con à, gửi tiền cho bà luôn nha để bà trang trải à, ở đây đúng rồi bữa nay ra ở đây ngồi thấy mát quá mát mẻ nè à, hai hộp sữa này là con mua 800 ngàn con sẽ à. chích ra 3 triệu con gửi cho bà trừ ra 800 là còn 2 triệu 2 ừ. 2 triệu 2 thì cái uh, 2 triệu 2 này trong đây là có uh, 2 triệu là của uh, quỹ nhà tình thương của chị uh, của cô cô Bảy uh, Diệu Hoàng ở quận 5 Sài Gòn còn à, sữa thì con chích à, từ à, quỹ hoàn trả máy ấm con gửi cho bà thuốc này thì à, của con một dĩ như vậy là 50 ngàn á ừ đó một dĩ 50 ngàn hồi nữa con gửi bà ít bà về dùng gửi bà về vài dĩ chứ người mà cho hộp vậy 500 ngàn là ừ, cho cỡ ngàn, cho cho cỡ mừ bà một ngày đi cho cỡ mừ bà xong là lần nữa là bà thấy có mất tiêu luôn là biết sao biết không tại vì hai thằng đâu còn xe đâu để bán xe loại bộ luôn quên đây là hai triệu nè này là 2 triệu với đưa thêm 200 ngàn nữa dạ đi Bình Dương hết trơn đi Bình ờ, Dương đây nhớ cất tiền kỹ nha để dạ. bỏ ờ, túi mà trang ờ, trang trải thuốc men lâu lâu vài tháng nữa con ghé tiếp dạ, trời ơi tiền mà sao quên được ha bà hai quên tiền nữa rồi rồi đó. quên tiền nữa rồi ha Nhà ừ. này dạ, còn cứng quá quên thôi vậy uh, chắc có lẽ phước cũng ờ, xin ờ, kết thúc clip tại đây và ừ. hẹn gặp lại cô chú anh chị vào một cái uh, clip khác à, chúc ừ. sức khỏe bà hai mọi người thấy con là, là mọi người chứ không có đợi cái gì hết trơn nói thiệt với ừ. con vậy đó thương quá ừ. biết bà giờ chắc cũng cỡ 3 năm rồi chứ ít gì đâu ừ. từ năm hai hai mươi tới giờ ừ. giờ hai hai ba rồi hai mươi mốt hai hai ba rồi trời ơi ba cũng ba năm rồi ăn mấy cái tết rồi đó <laughs> giờ mà hàng tháng mấy giờ mấy cái cũng nhóm khác cũng có gửi gạo cho bà rồi ha dùng được à, ờ, ít có ít lắm với lại mình ờ, cũng không mình cũng không có ăn được ờ, nhiều nữa ăn nhiều rồi cũng thôi ăn họ họ hụt nữa thì xuống gà hàng mua à. mua năm kg ăn cả tháng rồi trời ơi năm kg cả tháng bà à. cháo bà ăn đồ được không được được ha được, cháo thịt hầm đồ mấy cái bịch cháo bịch ừ. đồ hả ừ nhưng mà bà ở đây bà đỡ cái là bà ăn chay bà, bà ăn chay ừ ăn mì chay mì chay ha ừ. mì chay mà cháo làm gì có cháo chay trời có anh thì có. cháo chay là con nè nè nè cháo chay ừ. Dạ, ừ cháo chay <laughs> ừ ăn con đi <laughs> ừ. cháo chay đó cháo ừ, chay <laughs> trời ơi trời ơi cạp cạp cạp cạp giờ trời ơi cạp còn cái nú không à không còn gì hết trời ơi không còn gì luôn nè vuốt một cái không còn gì hết trơn rồi sạch hết trơn luôn rồi <laughs> dạ ừ bà ờ, ờ, ờ, mà nào ta ờ ngoại gãy ngoài gãy mất rồi nghe đợt có mấy đợt con kể đó không à, mất cũng là như 80 80 86 87 tuổi thì con được có 2 năm mà ừ. mất năm rồi xong hết cái dỗ rồi rồi thôi vậy phước chào cô chú anh chị các bạn à. nha chúc sức khỏe à. bài nha ừ tao gắn ở thăm vợ mày với con mày nhiều lắm nha dạ, à, à. Mà... bé giờ là đi ờ. được rồi ừ. đi đi lững cững lững cững rồi đây uh, nè cho bà coi sơn cái nè nè nó cho, cho bà coi sơn nó nè trời ơi nó đi tắm hồ bơi nó quậy tưng bừng luôn nó giờ là chúa rồi nè thấy không tao hai cái chân hả đó đó nè à, hình đó nè đó đó à. cậu hai cái sừng á hả ừ. đó thấy không không ừ. có đó. dịp gì có dịp ẩm nó xuống nữa ha ừ có dịp ẩm dạ. nó xuống cho tao mừng nữa. dạ à, sao bà không